Trời đã gần sáng rồi Mà nỗi nhớ em vẫn còn ngổn ngang Trời đã gần sáng rồi mà anh vẫn ngồi hát lời thở than rằng em ơi đừng sóng trời, đừng mải mê những điệu buông lời mà quên đi rằng trong đêm còn có người đợi em em ơi đừng ba bao nhiêu bạn đắng em đừng lăn tăn về nhà thôi trời đã gần sáng rồi em đợi anh nhé anh chờ em nhé vui thôi đừng vui quá còn. gì thóc mà sao sao em chưa về em đừng cứ thế em đừng mãi thế em ơi đừng làm trái tim này vỡ đôi em đừng cứ mãi nói lời xin lỗi rồi ách xì kỳ quá cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cả anh taxi à anh taxi ơi mới ra ngoài đường có ba chục phút mà đã liên tục phải hát xì hơi em đăng trạng thái em up story em bảo là nhớ Ricky OT đi nhà hàng chưa kịp đưa ra món khai vị thì tin nhắn điện thoại kêu anh về nhà đi khi tôi sẽ kịp tàn khi quân lũ bạn ngày đường thì đông đúc ô được về thật gian nan anh chờ cái đèn đỏ anh chờ cái đèn xanh em gọi anh về liền không là đợi anh tàn canh anh vừa qua ngã tư ngã năm ngã bảy rượu ra anh ăn chơi anh bỏ qua cả thấy em quá đáng lắm luôn cứ ý đẹp là có quyền nhưng mà chờ xíu đi quẹo phải tới liền nè baby